Chào tất cả anh em nha Thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh tài xỉu Thì đây là những cái đồ mới để chuẩn bị cho cái dịp Tết 2020 này anh em chơi Thì ờ, đây là cái bộ trước mặt anh em đây là cái bộ hột nhảy Để dành riêng cho những anh em nào mà chuyên đi lắc cái Thì đi chơi anh em có thể điều khiển nó cái kết quả của nó về tài hoặc là xỉu theo ý muốn của anh em Anh em lắc xong là nó sẽ về tài còn khi mà anh em mở ra anh em muốn nó tài thì tài xỉu thì xỉu mình không cần phải remote đi chơi thì anh em chỉ cần mang theo cái đĩa nè với lại một hộp thôi đĩa đi với lại một hộp nha còn hai cái hộp này với cái nắp là đồ chợ thì ờ, đây nè đây là cái đĩa nè cho anh em coi về cái đĩa thì cái đĩa này nó làm rất là mỏng nha nó chỉ khoét một ờ, lỗ để nó làm ờ, cấy đồ vô trong đó thôi nói chung đập ra là vẫn thấy tan á còn à, nói chung là cái âm anh em nghe nè thì anh em là chơi chuyên rồi anh em chỉ cần nghe cái âm là anh em biết đây đĩa chứ không phải như cái đĩa khiển hồi xưa đâu nha rất là dày còn đây là cái bộ hột nhảy kết hợp với đĩa một hột đi với mà lại một cái đĩa thì mình sẽ test thử cho anh em coi nè mình đánh thử cho anh em coi thì khi mà lắp xong là chắc chắn 100% nó sẽ về tài đây cứ lắp xong là nó sẽ về tài đấy cứ lắp xong là nó sẽ về tài nè tài nè nhưng mà khi anh em mở nè đấy là nó lại về xỉu mình mở mình có thể làm cho nó về tài hoặc là xỉu lắc xong là tài nè đây cứ lắc xong là tài cứ lắc xong là nó sẽ về tài còn khi mà làng nó đặt về xỉu thì mình chỉ cần mở cho nó ra tài khi làng nó đặt về tài thì mình mở là nó sẽ ra xỉu nói chung là chỉ cần một cái đĩa và một cái hộp là anh em chơi được thì đây là cái bộ hộp nhảy đây là cái sản phẩm mới mà mình mới vừa công khai đây chắc đây bốn năm ngày thôi thì anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này còn sẵn đây khách nó mới đặt cái tô bầu cua mình thấy cũng đẹp mình test thử cho anh em coi thì đi chơi bầu cua anh em chỉ cần bỏ cái ờ, tô này vô thôi hộp là hộp chợ đĩa là đĩa chợ mình chỉ cần mỗi cái tô này là mình chơi được thì khi mà lắp xong nè thằng nào lắp thằng nào sóc cũng được anh em có cái điện thoại của bắp này anh em bấm lên anh em coi đấy cua cá hai con cá con cua nè đấy tô rất là đẹp nha khi mà làm hoàn thiện xong thì nói chung là anh em chưa từng xài á những cái đồ này anh em chưa từng xài thì anh em nhìn vô anh em không thể nào mà biết được đâu nói chung là rất là đẹp soi đèn thử 500 thoải mái ta cứ lắc xong nè bấm lên là anh em sẽ thấy cái điện thoại này thì anh em có thể ờ, kết nối trực tiếp vô cái điện thoại mình luôn cũng được cua gà cá đấy rất là rõ luôn thấy cả ba con cua gà cá nè cứ lắc xong là thấy bấm lên nào tôm nai đấy anh em thấy ở góc phòng tôm như nai còn con không thấy sóc xong rồi bấm lên là coi thôi tôm bầu tôm bào thì à, cái tô này á, thì anh em chơi trung bình thời gian pin của nó anh em chơi thì tầm khoảng 6 à, đến 8 tiếng còn đây là cái bệ sạc nè cái bệ này thì khi cắm chui xăm xăm vô rồi đặt cái thau này lên là tự động nó sẽ sạc sạc đầy pin nó sẽ tự ngắt pin còn à, bên mình thì hỗ trợ cung cấp cho tất anh em tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ đánh tài xỉu mới và cũ nói chung là mình bán những cái mặt hàng mà nói chung là tất cả đều có tan thì anh em nào có nhu cầu cần à, lấy thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha